hồi nãy mình vừa mới hạ một thằng thì đi một đường một khoảng thì nó lại gặp một cái thằng khác mình chưa kịp làm gì hết là nó bắn uh, bắn mình rồi chết luôn và <laughs> hiện tại là mình đang quay lại đây thì uh, mình cũng phải chơi lại cái khúc này cũng hai ba lần rồi cho nên tới bây giờ mình mới làm lấy được Ý, chết mẹ bắn hụt nó vẫn luôn chuyện thấy mình ở đây thì cái lần này là lần mình chơi thứ ba rồi ok ok ok mẹ đi thì có lẽ mình sẽ biết ờ, một vài đường đi hơn hồi nãy nhưng mà nói cho thẳng ra thì mình cũng không rõ đường đi là wow wow wow wow wow thì cái khúc này nó đòi hỏi mình phải stealth hết mức có thể càng stealth càng tốt và không để bị phát hiện kể cả một lần nếu như mình bị phát hiện thì mình coi như mình chết ngay nhưng mà địch ngay khúc này khá là khó tại vì nó khá là đông và nó di chuyển khá là bất thường mình cũng không rõ nữa nhưng mà để xem mình mình có nên đợi nó ra tới đây không ta đây đây để mình đợi thằng này ra tới đây mình giết nó cái đã uhm, uhm, uhm, uhm. từ từ bình tĩnh bình tĩnh cái phải bình tĩnh ấy đúng rồi hồi nãy mình chỉ cần mình nắm hụt thôi đó um, bấm hụt thôi là nó nhào lên nó giết mình rồi cho nên uh, phải cẩn thận hơn cái cái game này có thể là khá là giống với Assassin's Creed Unity nhưng một vấn đề khác á, là một khi các bạn đã bị phát hiện rồi á, thì các bạn chết ngay tại chỗ chứ không có thể nào thay đổi tình huống được như Assassin's Creed Unity là các bạn có thể còn chạy hoặc còn đánh trả được chứ như này là chết chắc chết chắc luôn ôi có thằng này kia có thằng này kia um, để mình đợi nó đi qua cái đã nó nhìn hướng khác rồi nó nhìn hướng khác rồi không để cho an toàn thì check ngay đây cái đã ok ổn nó ụt má nó đâu rồi à nó, nó kia nó kia nó kia má sao, sao sao mình cứ xoắn xoắn sao sao cứ sợ nó phát hiện cái thấy má chơi lại từ đầu nữa chứ ok nhẹ nhàng và yên tĩnh không một ai phát hiện ok mình nên giết nó hay là lẻn quá mình thì theo cái chủ trương là giết không bỏ sót nhưng mà trong cái trường hợp như thế này thì khá là khó để giết tụi nó mình có nên giết không ta mình nghĩ chắc lên giết đi chứ um, nó đi lạng vạng như vậy mình cũng không dám đi nữa quầy ôi, cái thằng này Như lại nhìn hướng khác rồi Nó có, nó, cho mình nghĩ đó chắc là hướng ngay chỗ mình đây Hù, hù Hù, hù, hù, nó đi, nó đi ngay lại mình thọc tét nó sau lưng nó thử coi Đây, đây, đây, đây, phải từ từ bình tĩnh, từ từ bình tĩnh từ từ từ từ đúng rồi đi à, quá đẹp à, double kill nhá ok đi tiếp đi tiếp nào phải bình tĩnh cái phải bình tĩnh à, à đây còn một thằng đây đây đây ơi ơi ôi ôi nó nhìn hướng này nó nhìn hướng này chưa chưa xong lên được nhá đợi đợi nó quay hướng khác để mình bắn nó không ok rất là yên tĩnh và không ai có thể biết điều này đi tiếp nào ui ôi ơi hết hồn hết hồn vãi thanh niên ừ uh -huh. có gì vậy what the fuck nó bị cái gì vậy ô ô ô một thằng đằng kia nữa ô oh, à thì à thì ra thằng này nó cầm cái chìa khóa từ từ mình check lại cái ngang chỗ này lỡ nó đi lên nữa mình ăn hành đấy chứ check lại xong mình chạy xuống lấy chìa khóa đã ui ui ui hồi má hết đạn bắn hụt xong cái hết đạn nó mới tục chứ bây giờ mình lấy cái chìa khóa đã từ từ cái phải bình tĩnh từ từ tại vì tụi này có thể ở bất kỳ ờ, bất cứ một nơi nào phải check kỹ lưỡng vào không thì đi lạc có ngày unlock the gate à the gate nó chỉ mình đi hướng kia hu hu hu hu không ngờ cái súng này nó mau hết đạn quá lúc đầu mình tưởng nó là một cái cây à, kiểu như bắn à, đường cung này nọ để à, kiểu như zip line trong Battlefield Hardline á để mình phi xuống nhưng mà thực chất là nó giết người được các bạn khá là kinh bắn một phát là chết luôn á chứ éo đổ đâu đây cái ai không để mình check lại luôn chứ đang đi giữa chừng gặp tụi nó xong ra thì mệt lắm ok mình nghe đây chắc không có ai đâu nó kêu mình đi xuống đây mà đây đây đây cánh cổng đây đây đúng rồi đúng rồi quá đẹp đù mấy nhìn ngầu quá Uầy, uầy, uầy, uầy, uầy Bậy nha bạn Hiền Mới vô là gặp tụi này rồi Mình có sẽ nên ờ, xử nó luôn không ta Vãi đầu thiệt chứ Nó tới là bắt buộc phải xử thôi Ôi, vô đây, vô đây, vô đây Fuck yeah man Một em đã đau Còn ai nữa không? Ra hết luôn đi Ok Giờ đâu ta? Vô căn nhà này hả? nhưng mà thật sự ngay đây nó không có không có chỉ dẫn hoặc không có nút bấm gì hết á rốt cuộc là đi đâu đi đâu mới được chứ ta quanh đây không có ai hết Nhưng mà nó vẫn làm mình cảm thấy cứ rợn rợn thấy đéo nào á Phải đi hướng này không ta Nghĩa là chắc chạy hướng này Gì đó Mình nghĩ là vậy Ui ui ui Ôi đăng ký có một thằng Đăng ký có một thằng Giật cái mình ra Nhưng mà giờ mình súng hết đạn Sao bắn nó đây ta Quái nào thật chứ Ôi ôi ôi ôi ôi và thanh niên mém nó mém nó bị thấy rồi hỏi đi chứ hu hu hu lại đây lại đây lại đây lại đây lại đây nghĩ sao vậy nằm xuống đi em ngủ ngon tối rồi không nên nói lớn còn ai nữa không cũng hơi là mình thấy nó kịp thời không thì thôi nó nã cho mình vài phát rồi thật sự tới cái đoạn này thì mình chưa chơi tới nhưng mà mình cũng đang cố gắng tìm hiểu đây Đi hướng nào vậy ta? Rendezvous with Lucan Tập trung lại với thằng Lucan. À đây đây, đây đây có chỉ hướng dẫn rồi nè Cuối cùng nó cũng có hướng dẫn Phải nồi thật chứ À kiểu như nó mình phải đợi mình viết hết hay sao á Rồi nó mới chỉ dẫn cho mình Đợi tao với thằng kia má mày Vừa lơ chứ Đây đây đây đúng rồi Sao chú bây giờ mới xuất hiện hả lên. Lên là lên là lên. Lên nóc nhà là. What the fuck man? It would be wise to have the communicator from here on. Good point. Yeah. Ok, lên. Mm -hmm. Vãi thanh niên chịu tường. Ô, ô, ô, ô. Ô. Bình tĩnh, không được cái cứu. Manh động là có thể là vô bệnh viện đó. Ok Quanh đây là ở khắp mọi nơi chỗ này Ai cũng có thể ghim cho bạn vài cái viên đạn vào đầu Chả ai là ờ, bạn hết á Toàn trả thù không mà Không thể tin được đứa nào hết Cái trò này cái trò chán nhất trong từ game này nha Fuck man Chả thiếu thú vị hết Ây, ôi, ôi Thế là gì mà còn hụt nữa chứ Lên, lên oh shit lên oh, đó lên đó đúng rồi hay quá mở cửa ra đạp cửa xong vào là boss oh oh oh cái gì đây có vẻ thú vị clear the west wing chơi nguyên một bộ phận phía tây luôn chơi hết oh oh oh có đợt kìa có đợt kìa Đi riêng lẻ là chết lẻ tẻ nha mày Fuck yeah Hù nín nín nín Đó là lý do tại sao mà thằng này nó luôn luôn đâm ngay cổ Đâm một phát là không nói được gì luôn Nín luôn Im luôn Ồ, chúng ta phải làm mọi thứ cho im lặng Hoàng mỹ nhất Ok, ok, bình tĩnh, bình tĩnh Không vì gì phải xoắn Đéo thấy được cái gì hết á, mệt quá Xong lên luôn phải rồi, xong lên, xong lên Cái gì cũng phải bình tĩnh Điển hình là <laughs> Nãy mình xong lên hai ba lần Và đồng thời là ngay khúc này cũng khá là khó những khúc ban đầu mình chơi Và vừa mới xong lên là mình ăn một viên đạn ngay đầu Thế là phải, phải quay lại khúc này phải nồi thật chứ Đây, đây Và hết <laughs> ra thì mình cũng biết cái hướng đi nó là hướng nào Bắt buộc là mình phải đợi cái thằng này đi tới đây Hạ nó trước rồi mới uh, tiến hành được Đấy Oh, giờ đi ngủ em ơi Vô, vô, đúng rồi đây và còn một thằng ngay đây nữa, đúng rồi Mình phải đợi nó đi vô trong Nếu mà mình đi ra luôn á, thì nó sẽ thấy mình liền luôn Nãy mình cũng chơi đi chơi lại khúc này cũng hai, ba lần rồi cho nên <laughs> Biết rõ tụi nó sẽ đi như thế nào Đúng rồi, đây Còn một thằng bên tay phải nữa Nhưng mà từ từ cái thằng đó tính sâu Đứng vậy mà khó, đứng vậy mà tụi nó không thấy đây còn thằng ở đây nữa nhưng mà súng hết đạn rồi chứ có súng rồi mình bắn nãy giờ rồi à, à. à, mình đó ú ô mình đang tính xong ra nhưng thằng thằng này là quay lại bất ngờ thì anh hải mình cũng bị rồi cho nên tao biết mày đi đâu rồi không vì gì sẽ phán phải xoắn nữa anh thử biết chú thế nào cũng quay lại Đây Đúng như kế hoạch Vô đây mày Má là đùi bố Bố đi ra dưới chừng Đéo tin được nó quay lại chứ Nó quay lại một cách bất thình lình á Ăn hai viên đạn vào đầu đéo tin được chứ Lần này bố bố biết biết mày rồi Cho nên bố không ngu gì vậy Chạy ra trước Bố đợi mày quay lại là đầm Thế đó mới hay Ok đây đây bình tĩnh thanh niên um, không nên manh động vào lúc này một thằng ngay bên tay phải thằng này nhìn khá là ngáo mà không biết nó có, nó đi ra đi ra đây không ta ôi ôi đây đúng rồi fuck you bitch né đâu một biết còn thằng nào không ta lùm đạn cái nè đây đúng rồi hên quá có đạn rồi Ok, ê, ê Mình vừa mới thấy cái gì đó Ô oh, đấy, ồ oh, ngay đây nó có cái có cái hầm hay sao Đu Khá là thú vị đó, mình bắt đầu thích rồi đó Kiểu như đột nhập vô mà đi đường hầm như thế này Đúng rồi Ngon cơm men Nhanh lên Vãi nồi tụi nó phát hiện ra ăn cướp bây giờ What the fuck man Cái gì vậy cái này kết rồi mình không có đụng vô nha <laughs> nó, nó tự nhìn luôn rồi Oh what the fuck Cái gì vậy Ủa không phải là con nhỏ nó nhỏ người Ấn Độ sao À, à, à thì ra mình mình hiểu rồi Có nghĩa là nó, nó tự động nhắm lên nhưng mà mình phải nhắm bắn cái thằng mà vừa mới bắn con nhỏ đó Mình nghĩ là vậy Đó đó đúng rồi Phải bắn cái thằng này hay sao á đúng rồi <laughs> kiểu không nó nó bắn cái con nhỏ này đó mình cũng không biết cho nên mình cứ tưởng là cái gì đó nè dạ. cảm ơn đấy mày nhớ đi bao trà đào với ba dẫn anh đi trà đào được rồi không sao đâu anh anh dễ chịu lắm. cứu có mạng thôi mà không bị gì với ngại đâu vâng I could not risk involving my squad, but there is one more with me. And you trust this person? Yes, with my life. Very well. What now? We will meet him inside and proceed to the Archives room. Let's go. đây đây là <laughs> thằng nhỏ nhất mà mình có thể nói là coi trong tựa game này nó đứng chỉ có một mình thôi và mình nghĩ là nó mình nên bắn hết cho rồi vậy đi cho nhanh mình cũng tính tiết kiệm đạn nhưng mà nó không di chuyển thì thôi thôi thì anh vĩnh biệt em lấy lại đi. vấn đề cái đấy cái đạn này mình không thể rút lại được cái nên nó, nó, nó là là đoạn rồi chứ không phải là kiểu như là cung hay gì nữa ok trời mưa khắp là đường rất là trơn trượt mà sao nhỏ này chạy nhanh vơ lơ ra từ từ đỡ tí Đấy, trượt cái té vỡ đầu bây giờ thanh niên đang chạy trượt té vỡ đầu chơi lại từ đầu game over ô oh, oh, chúng ta có quân tiếp viện nè từ lúc nào mà mình chơi tụi ờ, quân phiến loạn thế này vái nồi thì thanh niên phản bội cả cả nguyên một hội đi order để chơi với tụi ờ, phiến loạn và thậm chí kẻ kéo bầy lũ ờ, dụ dỗ cả Sir Lucan để chơi chung với mình chơi với tụi này để tin tin tưởng <laughs> tin tưởng lắm này và mình cũng đang chưa biết rõ là đằng sau cái tấm màn kia là sẽ có chuyện gì gây gớm hơn hiện tại là mình chỉ biết là có thể là liên quan tới hội đội The Order tức là hội này có liên quan tới cái việc mà giấu xác của Macaron trong cái phần trước Nói bài bạn này có coi tuy nhiên thì mình vẫn không rõ là ai đã làm chuyện đó và tại sao lại giấu xác Macaron nó thật sự cũng không phải là người sói nữa nó nửa người nửa thú mà thậm chí là nó còn có cả ma cà rồng nữa chứ khá là ghê may not trust me, know that I will protect your queen in your stead. I owe her you that much. See that you do. You do not want to get on the bad side of that one. Trèo lên, trèo lên nào Oh, oh, oh, quá đẹp Vậy rốt cuộc là chúng ta có chơi style nữa không? Không hả? Wow, bắn thoải mái luôn phải không? Quất thoải, quất láng luôn Đồ bố thích, bố thích rồi nha Nhưng mà bà còn có ba viên đạn à Bà nào sao chứ? Ôi, nó, nó biết mẹ mình luôn rồi Bà nào thật chứ, nó thấy mình rồi cái này phải gọi là mắt đại bàng thì chứ đây có cái súng ob nhưng mà nó đạn ít, ít quá cây nãy bắn một phát chết luôn thì được nhưng mà đạn không có nhiều đây đây đây để bố để bố đâu ra hết đi pam pam cái này khó bắn quá đây một phát headshot quá đẹp kiểu như đá banh vậy một bắn một phát một trúng mà kiểu như đá đá vào lưới vậy như thế mới hay cái gì mà chấp chấp gì quá the fuck man tụi này làm gì mà kinh dị vậy Oh, oh, wow, wow Ui, wow là la Oh, bom Nào chơi xấu vậy, bố ghét Bố ghét nhất là tới nào chơi bom nha Phải rồi thật chứ Pam ồ cái súng này cũng kinh đấy chứ bắn một phát là văng đấy chứ đéo đồ đâu hàng uh, đéo phải đéo phải dạng đồ đâu ờ. ok còn uh, đi đường nào nữa không khóa cửa rồi hả ôi ôi nó mở cái cửa nè xong vô xong vô đúng rồi xong vô yeah man bố đã giờ lại tới bên trong nè hay cái gì đây cái gì đây Thôi cái gì vậy cái gì hết hồn à. Ôi, ôi nào cầm shotgun vậy? Ôi. Ôi tím nào cầm shotgun kinh vậy? Wow, wow, wow. À đây đây đây đây. Này nữa nè. Bắn nè. Đâu, đâu còn một thím bên tay trái nữa. Đây, đây, đây. Nhỏ này, bắn nó đi. Bên chỗ mày mà. Đấy, đã mất máu còn gặp nhỏ này đúng là vô dụng Verkler ra. Ôi, đây. Đây. Ô oh, yeah. Ô oh, ô Ồ, oh, cái súng này khó bắn thiệt quá chứ. Pam. Đâu đâu đâu đâu. Pam. Oh shit. Oh oh wow wow. Súng nạp đạn nạp đạn nạp đạn. Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh. Ơ công nhận khó bắn thiệt chứ nhỉ. Chỉ vậy mà nó bắn mà cứ thẳng lên trời. Vơ thôi chứ. Kiểu này mà sao làm uh, 360 no scope được vãi thật đó đó đúng rồi mẹ vãi thì chứ này thì bắn ôi ôi ôi ôi ôi ôi hết cái hồn mà mấy cái đằng ôi ôi sao bắn không được Ê, kiểu như nãy có cái cover nó chặn mình là nên mình mình không bắn được chứ Ôi khó bắn thế Shotgun Shotgun nè Ôi nó bắn vỡ cái vỡ cái miếng kính trên đầu mình luôn rồi vãi nồi thật chứ ra đi mày má mà không có bom ta ô còn đúng một viên thì hả thằng kia chết cho ta à, vãi nồi cái kiểu cái cột chứ ừ ừ ừ ừ ừ chết luôn hả xuống lục cái đã hết súng rồi lụm xuống đã quay quay quay hết hồn tưởng là định nữa chứ ôi cái gì đây cái gì đây cái gì đây ô ô ô thằng này đâu ra vậy ô nữa nè đâu ra vậy ấy làm như không không bảy trời nắp nắp trong cái cột vẹo nhớ đầu sang bắn như đúng rồi đây đây đâu đi đâu nữa rốt cuộc đi đâu ok để mình tìm cái súng ra súng hết súng hết đạn rồi toàn súng của cùi không ta nhưng mà có còn không chứ sao giờ à đây cái này cũng được đỡ hơn xài shotgun thì shotgun nó nó cũng được nhưng mà vấn đề là trong những trường đoạn như thế này á, thì shotgun nó cũng không có uh, hữu ích đâu what the fuck đây bố cũng rất là khoái trò vai trò cướp điện đó nha pam cái cướp điện mạnh ai nấy làm chuyện ai nấy lo ok đây đúng rồi nghe cái kiểu như nghe nhạc đó ba cắm vô hai đầu bam yeah ok xong ngon bam đi tiếp nè ủa mở cửa ngay đây hả u u u một kho tàng đồ chơi mé lại là thư nữa dẹp đéo đâu súng này đúng rồi đúng rồi cái súng đó đúng rồi bom nè lấy hết có nhiều lấy hết ừ, ít khi nào mình dùng bom đó nhưng mà cứ lấy đi cho an toàn kiểu như lỡ hết cái này còn có gì có để chọi nữa cho nhanh This is Lakshmi Bai, the leader of the rebellion. She is your confederate. Have you taken leave of your senses, man? I might ask the same question. If I didn't know you any better, I'd think you'd led me into a rebel ambush. As I might fear an arrest. We do not have time for this! We needed help, and she is the only one I could turn to. This is madness. You're putting the very core of our order in jeopardy. Alistair, you have to trust me. You asked that we find proof. She was with me in Blackwall. She witnessed what I found there. You mean to tell me that she helped you destroy the United India Company docks? My father was right. That was an act of pure terrorism. She used you. She brought this conspiracy to my attention. And if we're to see it through, her help is invaluable. And what if you're wrong? Then she and I will answer for our actions. And suffer the consequences. As Mallory did. Yes. Neither would I, brother. There they are. Far end of the lobby. Ôi nó bắn rác quá đi thôi. Còn thằng này nó bắn nó nó quay quay quay như đâu đóm nữa. vậy vị béo béo béo lên xuống xuống như con ù nó xông lên kìa. Trời thanh niên quá thanh niên manh động. Quá rồi từ này bắn rác thằng này kiểu như bất tử đạn nó lộn cộng bất tử máu hay sao á không xin nhê và cũng không quan tâm mình đang bị cái gì cứ xong lên như đúng rồi ok còn tiếng nào ra hết luôn đi nã phải cái giọng không cái giọng này nghe cũng tới đấy chứ hả ok nữa lên nào ô <laughs> oh, còn tím nào ra nữa không kìa ô oh, tím kia bị cái gì vậy ồ oh, không cái ông này ông bạn của mình ô là Xong lên mấy đứa. Ola, ola, ola. Ôi, ô, ô. Đẹp ấy chứ hả? Ô. Thằng gì nghe đây nha. Đù. Nhà mình mà được như thế này thì ngon ha. Nhìn rất là ngầu và nhìn rất là sang trọng. Ôi, đồ chơi. Ô, cả nồi luôn. Ô, vãi quá nè. Cái này cái gì đây? Ôi, ôi, ôi. Ôi, súng bắn lựu đạn. Fuck yeah. Tụi bay chết cho anh mày. Pam Oh, oh, thích cái này nữa nha Ây da, nó bắn rác quá Pam Nghĩ, oh, oh má, có gì có sniper nữa hả Ủa má nào bắn sniper vậy Má bắn, bắn rác ở nha, nha Bố ghét sniper nha Uống thuốc cái đã Từ từ bố trả thù sâu Nó đâu rồi thế Mình thật sự mình không thấy được thậm chí là mình mình nhấc má ờ, nhấc cái đầu lên để nhìn rồi nó cũng bắn nữa mất máu đó mình nhìn chúng ta có coi đâu vậy tất nhiên là chắc mình nghĩ chắc không có trên nóc nhà đâu ha bắn đại xem có trúng hay không cái này khó bắn trúng quá ta ấy nữa sniper nữa mát cái đẻ thiệt chứ thằng đó đâu mày ở đâu mình nghĩ là ngay chỗ đó nhưng mà không phải không biết có phải chỗ đó hay không tại mình không thấy đứa nào hết đó. sao bằng này bắn mà không chết ta ôi ôi cái gì vậy mình hết đạn rồi đúng rồi có đạn bắn tiếp đây bố à, có lượng vô hạn đạn ở đây pet ụt mẹ ờ rồi thấy mày rồi này sniper đúng rồi hóa đẹp một phát ngay đầu thanh niên tỉnh ngủ liền à thì ra mình phải chỉ cái đó ngay cái cục tiền cờ đó ngay thẳng cái mặt nó thì nó mới chết được đó đúng rồi à, ta đã hiểu cái nguyên lý của cái súng này kéo ngang nào hết cái điều nó bắn rác quá đó đúng rồi hết đạn nữa rồi từ từ ra rồi để mình đi nhập đạn ra mình thích cái súng này chứ hả bắn một phát là cái đám chết hết đù đúng, quá đẹp luôn ừ. Ủa bắn hụt à Mày nghĩ sao vậy Cái thằng này, ù, nó gì trò bò vậy Thằng nó mặc giáp không ta Ủa nó cầm súng nhi kíp nổ kìa Ôi vãi nồi Ô ô ô ô mày nghĩ mày đi đâu vậy What the fuck Hết đạn nữa rồi từ từ đó Chai này có vẻ lâu Bắn một hồi đó chứ không phải ô nữa kìa ấy <laughs> à nữa nè à, à. đùa với bố đâu đâu ở ra đấy mà bắn đi ở đó mà trốn đó phải vậy chứ đâu còn ai nữa không ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi bình tĩnh Ôi, sao, sao bắn hụt vậy ta thằng này chạy mày đứng yên có mày vãi nồi đạn đạn đạn đạn bước tiếp cái này đang vui mà ôi thấy đéo nè mình chuyển cái này rồi mà đứng yên có cái thằng này đó đúng rồi đâu đâu còn ai nữa không lấy thêm đạn thôi ok kìa mẹ nó đi đi tiếp nè mình nghĩ là chết hết rồi rồi ờ, đúng rồi đi hướng này mở cửa đi cưng sao mà ha một hai ba vô cái gì vậy The archives room is just ahead. Search the archives. Look for manifests, bills of lading, requisition orders. Anything that might link the company to the half-breed shipments. How are we supposed to look through all this? Keep it down, Finley. Just on god. Hmm hmm. tìm cái giống gì trong mấy cái đống này nữa ta nó bảo mình đi tìm nhưng thật sự là mình không biết tìm đâu đây để mình check mọi thứ có lẽ là cái vấn đề mình cần tìm cái chúng nào đâu đây thôi rồi chứ không có rồi nhưng cái hộp này là gì ta thằng này đứng yên đứng nhìn nó đi tìm nó mày. bố tự đi tìm đi bé bắt tao đi tìm nữa what the fuck vãi nồi thật chứ cái gì đấy phải cái tấm ảnh này không ờ, một căn nhà ờ, cũng chả rõ là cái gì nhưng mà thật sự là mấy cái này nó không có lợi ích gì đâu um, hmm. nó nằm ở đâu ta không có ngay đây đây cũng không có gì để bấm không có gì để bấm ờ ngay này có một cái để mình check rồi tùy chỗ mới có thôi rồi xong hình như chỗ này cũng không có luôn thế đéo nữa thế chỗ nào mới có đây cũng không có luôn à, à ngay đây có một nút bấm nữa nè đâu mất tiêu rồi đâu đâu không có là không có what the fuck bắt đầu hoảng rồi nha nhưng rốt cuộc là cái, cái tờ giấy nó nằm ở đâu nha quái nha mình thật sự là không biết nó nằm ở đâu thiệt trong khi mình mò hết trơn rồi ồ cái gì vậy gì có sấm xét gì tận tận bên trong đây dữ vậy nhìn cái khu này nó có âm u sao sao mình càng kiếm càng lâu nó lại cho mình một cái cảm giác rất là ghê kiểu như đáng lẽ ra mình không nên có mặt ở đây đại loại vậy rồi có cái khu này làm cho mình có linh cảm gì đó không ổn mình cũng đang chính mình cũng đang điều tra đây và thật sự là mình không thấy gì hết <laughs> phải thì chứ má không thấy gì hết ôi ôi giờ cái mình à mấy cái thằng này má mình nhìn lên trên nhìn xuống tự nhiên thấy có nguyên bóng người má giật cái mình chứ đang suy nghĩ ba cái ảo tưởng nhìn xuống thấy thằng kia đứng mà đã thấy nó còn mặc đồ đen thui thui sắm xét đánh một cái đùng cái má giật cái mình ra đồ trồn bố mày hoài mấy trời mưa mà gặp mấy thằng nữ này chứ ấy ấy ấy ấy đâu đây vậy ủa nãy mình tìm đâu có đâu ta quá lạ nhưng mà chỗ này cũng không có gì hết thế đéo nào ô cái gì đây ủa ủa map này có sim mà à thì ra con nhỏ này tìm thấy vỡ nồi thôi chứ à có nghĩa là mình phải tìm hết các manh mối có sẵn thì uh, nó mới mở cho mình cái cutscene như thế này ồ oh, game nó cài nhau cả rồi You will want to see this. These are shipments that were sent to my homeland. If this log is to be believed, the company now has a foothold in every Indian state. Yeah, the Agamemnon shipment, destined for the eastern coast of the Americas. And three more shipments planned along the same route. RMS Oceanic is next. It sets sail in six weeks. Where's Finley? Vô, vô coi nào, có gì trong đây vậy? Nhìn nó cứ âm u sao sao Uầy Gì vậy? Ô, ở đù, ở đù, ở đù, cái thể loại gì vậy? Ô, thôi nó, nó gì mua với ông, ông, ông, ông, ông đi chung với mình xong Ô, what the, ô, ô, cái thể loại gì vậy? Ô, nó biến hình, ô, ô, ô, nó, nó, nó rặn ra hình người kìa, ô, ô Ô, cái thể loại gì vậy? Ô, ông này nhìn quen quá ta Lord Hastings, what the fuck? You believe me now? Oh shit. He is the one behind oh, all this. mẹ ông này là lãnh chúa Hastings. Ông này là con gì vậy? Sấy loại gì vậy? Nửa người nửa sói à, nửa người nửa ma cà rồng quá. Ông hút máu nữa kìa. Ông này chạy nhanh được không vậy? Kiểu như trong phim Twilight á. Or as the Fleet oh. Street oh. pamphleteers have so fondly named me, Jack the Ripper, at your service. I thank you, Seleucon, for delivering these meddlers. Deal with them. And do not fail us. You... Quite fortuitous, wouldn't you say, Sir Galahad? The rebel leader captured, and a traitor revealed, all in one fell swoop. The traitor being you, regrettably. Alistair. How could you? Forgive me, brother. I have to look to my own kind above all. Your kind? Ít, ít địch của thằng này. Má, tao tin mày vậy vậy mà lâu năm vậy mà mày nở chơi vậy sao? Ôi, we biết time event. Đây, đây, ông già. Đúng, mày nghĩ vậy? Ai cho ông đụng con nhỏ đó? Hả? Nhỏ đó bộ nhí của tôi đó. What the fuck mày tránh ra coi. Cái thằng má, tao tin mày mà mày chơi tao mày. Mày mày mày, mày với cái ông già đó mày chơi tao mày à, thì ra tao mới biết là hai tụi bay là là một cái cái thứ thể loại à, người đéo là người ngợm cũng đéo là ngợm nghĩ ồ má đéo tin được được má lo nói không đánh hụt luôn rồi quên bấm nút tam giác mới tụt chứ từ từ không sao bình tĩnh cái gì phải bình tĩnh cái thằng này nó là cái thể loại đéo gì đó mình cũng không biết nữa nhưng mà nó đéo phải người nó là ma cà rồng nó là quái thú mẹ rồi nó nó ăn thịt người hút người máu người sống thì kiểu như nó là đồng đồng bọn chung với cái thằng mà mình vừa mới đốt hôm bữa xong ha không phải hôm bữa đâu mới cách đây vài tiếng hay là vài phút gì đó vài chục phút gì đó thì cái thằng thằng chó này là một trong <laughs> đệ tử của ông già đó giờ tao hiểu tại sao rồi giờ tao hiểu tại sao tụi bay cấu kết chung với nhau tụi bay hai cái ông nội này lại là nhân vật chính uh, là trưởng của ui nó biến hình mẹ rồi và nhân vật chính kiểu như là trưởng của của hội The Order mà thấy đéo nào nó nó lại chính là là là <laughs> là, là con chó sói cũng chính là con ma cà rồng má mày hả xem mày mày coi ông nội mày làm gì mày kìa hả đó